cả nhà ơi cả nhà ơi chào cả nhà nhé Phước Cần Thơ ờ, xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại xã Ngọc Hòa, huyện Gồng Ghiền của tỉnh Kiên Giang Hôm nay thì cũng ờ, gần Tết rồi nhưng mà bây giờ là vợ của Phước gần xanh đó nên ờ, Phước phải ờ, tranh thủ để đi thăm ngoại gãy đi đến các cụ gửi tiền để hỗ trợ hàng tháng cho các cụ giờ mình sẽ vào thăm thăm ngoại luôn nha dạ Ủa, đi xe nhỏ Đầu bạc luôn rồi Rồi để Quốc quay camera vô nhé Rồi quay sao Rồi Rồi chào cô Bảy nha Rồi chào chú Lào nhé Vô thăm ngoại luôn nha cô Bảy ngoại ơi Ơi Ủa con con con, con. À. con phước nè à, biết rồi con con kia cái bà hai nha bà hai bà hai sao cũng dây hoài bữa nay đẹp gái quá ta gần tết rồi đẹp gái ra nha mập mạp hồng hào nha ờ ờ đúng rồi <laughs> treo cái đèn lên ơi, lem cầm cái đèn này à, lấy ánh sáng đủ à. đây đó rồi được rồi được rồi để cái đèn còn lấy ánh sáng này còn chiếu cho điện cô bảy nó cắt chừng cả nửa tháng thì trời ạ ủa giờ cũng đang cấp điện luôn á hả không có bữa hổm giờ nó kêu cấp cô cô làm ra và tới ngoài ngân hàng cô làm quá trời dạ còn có mấy ờ, mới có phát ờ, cho cô bảy hả à tại vì năm tháng trước thì không có đóng thiệt nhưng dạ. mà thì giãn cách đó rồi. rồi cô đóng ờ, con đem tiền xuống là con đó cô đóng hết trơn còn thừa là có một tháng có ba trăm ngàn thôi dạ mà nó cắt cô bây giờ qua cô đi ra tới ngoại cô làm quá trời làm rồi được rồi cô ấy để đi con nói chuyện với ngoại hồi nữa là lay show của cô bảy luôn á dạ dạ, dạ. con đang lay chim á à. dạ được rồi được rồi bé cháu rồi Bye. con hả ờ vợ con sắp sanh chưa ờ, chuẩn bị à đang trong tuần sanh á đủ nỉ mẹ mày sanh này cứ vợ mẹ không có hoài trời ơi cho hay rồi tại ngoại không nhớ á nếu này chắc lại chết rồi vậy sao đợi lại chắc chết rồi thì năm sau đi năm sau bự bự rồi sanh xong rồi con ẩm xuống cho ngoại ờ, bồng ha à. có hôn không ờ hôn chết nỉ mẹ luôn <laughs> này cắt nó mai rồi cái áo gọn gọn quá rồi kệ gì được rồi bận cho thoải mái ghê không chơi uh, tiếp sáng nè tiếp sáng bằng bóng đèn luôn chuyên nghiệp đi thăm tôi có cho tôi ăn vậy không ờ cho ăn gì không ờ, không cho cho bánh nào ăn chứ ờ à, cô chú anh cô chú anh chị ờ, có nghe rõ âm thanh không á ạ gì tại vì ở dưới này ở xa đó phước sợ ba g yếu á cái Trai rồi cháu gái. Ờ, cháu Cháu gái, gái, gái ngoại ơi. À, Phước cũng xin à, chúc à, tất cả các cô chú anh chị à, quý mạnh thường quân nha à, đã và đang theo dõi kênh Phước Cần Thơ với lại kênh trên trang fanpage với lại trên trang youtube Phước Cần Thơ nha à, sức khỏe à, nếu mà cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của Phước thì chắc có lẽ sẽ biết về hoàn cảnh của ngoại cũng mấy năm rồi nên à, mới thì mình chưa biết như thế nào nhưng mà xem cũ thì sẽ sẽ biết nha ngoại thì cũng gian chân lắm Phước mới ờ, đưa xuống ờ, đây cho cô Bảy chăm sóc cũng mấy năm rồi ngoại chửi là rất là giòn luôn á rồi thèm gì nè nói đi con kêu Liêm đi mua ăn thấy nãy giờ có có có, có ờ, biết Liêm xuống không Liêm qua bệnh đứng đi Liêm nè đừng trèo lên giường sập giường á hả cậu ờ mấy cháu rồi ba cháu không kìa liêm bên đây nè khiều khiều á liêm ngoại mới thấy con, con, ngoại mới biết liêm đó trứng ngỗng trứng ngỗng trứng ngỗng đó nhớ không <laughs> Ê, ừ, chụp đó mới đúng đúng rồi quen không đó gờ thử ơi gờ mặt nó coi coi quen không cái mặt có mập không con con Trời, khỏe quá rồi có vợ mập <laughs> đi ngợp cứ vợ cậu nó chưa có bồ nữa ngoại ơi Hả? nó chưa có bồ nữa lấy có vợ thấy dạ. sao rồi rồi hùng <laughs> hùng cụ đã ta lần nào xuống cũng được hùng nhân ta thơm ngoại thơm không thơm hết cái <laughs> hết luôn hết nữa hết nữa nói nói chứ ngoại ăn gì để uh, mua cho ngoại ăn nè ai ai cho ăn gì ăn nấy ăn thịt con không hả ăn thịt con không à cắn miếng đi nè tay nè cắn mày đau tội nghiệp mày <laughs> còn có còn có núi gì nữa đâu nữa cắn mày Ê, có đó trên đó là cái gì vậy? ăn bắp không ngoại à? ăn bắp được không thôi <laughs> còn còn găng núi gì nữa đâu ha còn gì nữa đâu giờ cho ăn gì ăn nè vậy sao nghe không ờ, nghe yeah. Dạ. dạ không ở đây gần gần đây có bán gì không ờ, cô bảy dạ không có hả ừ dạ không rồi dạ hàng dĩ xong rồi cưng dạ dạ chị dạ hàng dĩ xong ở dạ được rồi được rồi dạ, dạ. được rồi ấy cái bóng đèn Ê. Ê, Ê, công nhận để bóng đèn vô nó sáng ghê luôn sáng mà bắt nét ghê luôn á liêm ừ mình muốn mình treo bóng đèn đầu mình mấy câu biết dạ. sao không nhờ cái là ngoại ờ, mắt ngoại không thấy đó bởi vì chiếu cái nắng chiếu cái đèn này nó ngay luôn nè cũng, cũng không gây khó chịu cho ngoại giờ mà hỏi mấy cậu hỏi đi mấy nghe cậu. thương tôi mấy cậu cho ăn gì cũng ăn hết trơn à, rồi dưới này bộ cô bảy không cho ăn gì sao mà lần nào xuống cũng đòi ăn chứ vậy hả có ăn không nói con nghe coi nó ta cho bản hồng cho không cho ăn ăn chàng bản hậu nhưng mà giờ thèm gì nói ơi thèm gì nè bánh gì bánh gì cho ăn bánh gì cũng ăn hả trơn bánh ngọt sợ dạ. đâu sợ ngoại ăn vô rồi ờ, không có tốt không có tiêu con thì này con đâu biết cho ăn gì vợ ăn cho ăn gì cũng ăn hả giờ hỏi này cậu mấy cậu đâu vậy đi xuống thăm ngoại nè còn có mười mấy ngày nữa tết rồi hai tuần nữa hai tuần nữa Sao vậy? Dạ? Kiếm gì vậy? Dạ? Kiếm cậu hung cậu chơi À kiếm con hung cậu con chơi hả? Nè lem vô cầm máy lem Từ từ từ ngồi đó đi để con tự lại Con tự mò lại cho Cho ngoại hung Rồi Đây Xuất hiện Nè Đây đây đây Nè hung dây nè chụp nè cái đầu nè Cái đầu đó Khét không? Cái đầu ế đầu Thêm ôm ế cái lỗ mũi <laughs> ế cái lỗ mũi luôn ha à rồi bà mua hở mà dục mất tiêu rồi mới mua đôi con khác chứ đeo vô coi được được đó đó đẹp không đồ cái vàng không ta giàu dữ ta cái vàng đó dạo này xuống đây cái giờ giàu ha giàu, luôn. rồi giàu rồi mà hai dạo này giàu dữ rồi ta dạ. con mua lâu rồi hôm hôm đó con mua lâu rồi nè tuy là mà thấy không tuy vàng thiệt luôn hả không có cái cái ở đâu nó giảm các xã hội nó xuống á sao sao, sao ngoại nó nhặt sề á để để nói chuyện một cái gì tết cho ngoại cái gì hả ừ ờ. ngoại muốn cái gì cái gì luôn được tóc bận tóc thấu bận đồ đạc thì mới có gọi hết trơn rồi mua gọi hết trơn rồi giờ còn gì nữa giờ chỉ ăn thôi ha à. để uh, kêu uh, nhờ, uh, nhờ <coughs> liêm ơi ra ngoại nó kiếm gì cho ngoại ăn đi cái này con xuống cũng gấp quá trời ừ, không kịp bánh gì mà ăn cũng ờ, lấy bánh gì lấy bánh này sữa gì có bánh sữa gì ờ, đưa em con đưa hấu cũng khó Trình ờ, đó Ăn gì cũng ăn à, Wifi cô chú anh chị xem rõ không ạ? Phước xin chào ờ, khoảng 500 cô chú anh chị đang xem nhé. Đây, nào ngoại, sữa nào ngoại. Hấp miếng đi cho hấp nguyên ngoại ngoại đây đây đây đây đây nè rồi ai đây con con phước đưa sữa cho ngoại á có có bánh có bánh rồi dạ chào chị kim uh, phương kim nhé ở Việt Nam hiện tại bây giờ là mấy giờ lên 4 giờ mấy bốn giờ hai mươi bốn giờ 20 chị chị Hiền ờ, Ngọc Trần nhé nói chung là bà thì sạch sẽ nè cô chú anh chị nhìn bà nè thấy không hồng hào ở đây thì rất là tốt so với hồi xưa rất là nhiều rồi bánh này ngoại rồi từ từ từ từ uống ít thôi uống, uống ít thôi nè, bánh nè bánh nè nè tay con nè bánh gì bánh sô cô la bánh sô cô la ăn xong đi rồi bắt đầu rồi uh, bụng chọt bụng nữa nè ha combo luôn combo rồi ừ, combo luôn combo rồi sô cô la sữa đầy đủ luôn ảnh cái nè cô để lửa không à ngoại là bị mù năm 12 tuổi nha cô chú anh chị mù lâu lắm rồi ngoài tuổi tí á bính tí bính tí hồi lúc ờ, phước biết ngoại là như là 85 tuổi năm 2019 giờ 222 rồi chắc giờ nếu mà tuổi tí giờ là nhiêu ta giờ chắc 87 88 rồi hả rồi đó cả 3 năm rồi ăn cái tết ở dưới này nữa là như là à, ủa cô bảy ơi ngoại về ờ, cô bảy là hai cái tết hay ba cái tết thì cô bảy tết, tết này tết, tết này nữa là ba nè phải không ừ, Ồ, lẹ dưới ha ủa cái tết hồi đợt rồi ở dưới ở dưới là con rước lên là vừa qua tết ừ. là bỏ cái đó bỏ. là về mới đây là chuyện chuyện tết này nữa là hai tết hay ba tết hai tết hai tết ha tết, này. nữa là hai tết ừ. con gặp là ừ, à, tháng chín là tết năm rồi tết còn ở à. dưới à. vừa qua tết mới đi xuống đây gà tháng viên là cái mùng, bữa mùng mười bữa dưới bà đó là, à, dạ. là tôi thấy cái cái tô á dạ thôi kệ đó qua rồi ờ. cái đó qua rồi, con không nhắc lại ngon không ngoại hết đồ chê hết đồ chê ha rồi dưới này là à, có bánh khọt cô bảy có hay đổ cho ăn không ăn ngập mặt tao là à, ngập mặt luôn cho ăn đâu mà cho rồi à, bánh xèo rồi thịt cá đồ à, có ăn không có ăn trơn có ăn hết trơn ha đây không mà nhìn da vẻ ngoại vậy là biết rồi có ăn uống ông ta ăn chân không này là cái uh, ủ bên bên này là bánh mới bốc. dạ nói nãy không dạ nếu mà cậu cho uống sữa uống ngập mặt luôn Ôi trời ghê uống ngập mặt luôn uống ngập mặt luôn ghê sữa kìa lấy uống sữa đi ngoại đây sữa bên uh, cái uh, cái tay kế bên ngoài nè ăn bánh nữa không ăn cho ăn ăn nữa hả ừ. ngoại thật sự mạnh ăn thiệt luôn á ha sẽ ăn cái nữa liền đúng rồi bạn ơi à, lớn tuổi rồi tám mấy tuổi thì vậy là ốm là ốm dạ. tốt á chứ mập mới là mà mệt á thiệt con nói lên nguyễn sao sức khỏe trong mình à, rồi à, đây đây con đưa bánh cho ngoại nè mình trẻ mình mập dạ. mình còn thấy mệt trong mình nữa mà ngoại thì gì ốm mà khỏe được rồi tại vì nói chung là già thì phải nhăn nheo thôi đâu có thấy con thấy ta bữa nào cũng phải cho bà ngoại uống thuốc này thuốc kia dạ. thuốc, dạ. thuốc này thuốc cảm rồi sợ bằng đêm sợ bệnh lắm giao mùa thì cũng vậy mùa bằng đêm thì phải ờ, ngoại hiện tại là ở đây là xã Ngọc Hòa phải không xã cô ấy à, đường gì đường số 2 đường số 2 khu dân cư, à, khu dân cư Dược Lũ xã Ngọc Hòa à, gì vậy? đường số 2 đường số 2 giờ đọc lại từ từ đi đọc đây con đọc à, khu dân cư xã Ngọc Hòa đường số 2 cái gì nó ngược tùm lum như vậy À. cái gì tè le <laughs> đọc cái cái tên là từ số nhà trước rồi bắt đầu mới tới ấp rồi tới xã số nhà thì à, bây giờ không có số nhà bây giờ là đường số 2 à, khu dân cư vượt lũ ấp gì ấp uh, chính gì ấp chính gì xã ngọc hòa huyện gồng ghiền tỉnh kiên giang trời ơi đọc một hồi là đẩy ra một cái gì ấp xã trước rồi ấp trước rồi tới đường luôn hỏi một cái hết biết đường luôn ngoại là đang ở ờ, đường số 2 khu dân cư ờ, dược lũ ấp Chính Gì, xã Ngọc Hòa, huyện Ngọc Quyền, tỉnh Kiên Giang nhé. Mình ờ, về tới dưới đây mình hỏi khu dân cư dược lũ, đường số 2 là vô đây là hỏi ngoại là ai cũng biết hết trơn. Với không, không nữa thì hỏi cô Bảy. Nếu mà các bạn gần ở đây thì có thể thăm thăm ngoại. ngồi ngồi cho đưa cho ăn cái ngồi ăn luôn không nói gì luôn. Ngoại ơi. Ăn ngon. Ăn ngon quá ha. Rồi, đâu phát sống đang phát sóng đó ăn gì mẹ cậu à, à, à, à, bánh bánh ngọt á cô hai đang ăn gì ta ăn gì cũng ăn hết ăn gì cũng ăn mất gì bạn <laughs> kia nói nãy sao trên facebook nó không tiếp khách dạ mình không tiếp khách thôi bạn chứ uh, nãy vợ mình ờ, đưa vô chổng rồi sau khi ờ, khám khám xong thì bác sĩ nó chưa có dấu xanh nên đi về về rồi sẵn rồi thôi mình chạy xuống ngoại luôn về theo dõi tiếp dạ tay nãy rồi, mấy ngày nay đau bụng ờ, ghim ghim á ừ. ghim ghim á rồi ờ, em bé nó tuột xuống á gần ờ, cái bụng dưới á rồi nó ghim ghim rồi bởi vì thấy vậy rồi chở đi đi khám dạ đi khám xong rồi vô chổng thì nó chưa có dấu xanh rồi kêu về chuẩn bị đồ đạc rồi sẵn rồi con sợ con vô bệnh viện rồi là con ra không được tại chổng con phải test ừ. cbg rồi đâu có ra được ra vô lại tại vì test xong là phải đợi 12 tiếng ở phòng cấp cứu xong mới được vô trong bởi vì ra vô đâu có thời gian đâu giờ tranh thủ ban xuống ngoại liền nghe là chưa có xanh là chạy xuống liền nè ưu tiên ưu tiên ra ngoài chạy xuống trước rồi tính đi tính tại ở ngoài ờ, cũng ở xa từ đó xuống đây xa hai chầu có khỏe không khỏe hai chầu chắc nếu ổn ổn này chắc ờ, mới thăm hồi tháng trước dạ yeah. Dạ. bà hôm nay khỏe nhưng nói dạ chung là cũng 106 tuổi rồi giờ thì dạ à, cũng à, hơi à, yếu yếu nói khỏe thì không được khỏe như năm rồi cũng hơi yếu yếu bà dạ. yếu thấy bà còn dạ. bà, bà đi y chang mà mẹ cô cũng xê chút nào trên luôn thấy mà bà ba chồng quay lên bà giống má gì mà giống hết không biết giống phải sợ là là, là vậy là... tết năm nay về về dưới ăn tết nha ngoại ăn đâu đi với con về thơ ăn tết đi đâu cũng đi hết trơn về ha à, anh hỏi ủa ở đây là gần chợ mới không cô bảy ờ, chợ mới. đúng rồi à, bạn à, lê hiền ngoài ở gần chợ mới nha chợ mới an giang mới chợ mới kiên giang ông nội Ủa, chợ mới an giang chạy dưới nghịch đường nữa chợ mới ông dèo chợ mới ông dèo các bạn ngang chùa dân an ngang chùa dân an nha chút nữa con về chút nữa về về tới dưới chắc tới tối luôn á bữa nay đi không đi theo thuốc không bữa nay bữa nay đi uh, bữa nay đi xe máy đi đâu đi đừng bỏ đói thôi Trời ơi dễ gì bỏ đói ngoại Anh Thần ăn uống Dạ Cảm ơn chị Nguyễn Thị đi nha Không Không rồi sao đi Đi dạ. chơi vui quá không Đi đâu Đi đâu cũng đi hết trơn <laughs> Hả con vợ ông Phước nè Ăn ngập mặt à <laughs> <laughs> Biết không biết vợ ông Phước không Biết vợ con không Biết ta Có ghé đây rồi mà phải không nó là cháu cưng của tôi là không biết cho được ồ lại cưng luôn ha ừ. vậy vậy nữa con ẩm con con xuống nữa nha ừ. nhưng mà bé phải khỏe nha vậy gán sống thêm năm hai năm nữa nha xuống nó quậy ngoại chị anh chợ nó có bán bông súng không con bông súng, súng gì bông súng hả ừ. chợ nào không có bông súng chi vậy bông súng chi nó nhổ bụi à đâu phải dạ con á con ờ, con về con ờ, mua chừng một nắm gì đi con đâm cho nó uống rồi nó không bao giờ đau bụng miếng nào hết trơn á vậy đó hả ừ. thôi kệ cứ để tự nhiên đi dạ, cứ để tự nhiên trước sau cũng phải xanh mà không xanh mà điều nó nó nhẹ nó không có đau bụng dạ. không cái đột mận mình á đột mận uống nó hay hơn một súng à con chú giờ đâu có nè cô chú anh chị nhìn uh, mặt ngoại nè ha dài yeah lớn tuổi lắm rồi nhăn nheo chưa ha nên ê, nếu để cái đèn vô vậy nó bắt nét dữ ha liền ha ờ. nó quy luật thời gian thôi ừ. ai cũng phải lớn tuổi cũng phải già cũng phải nhăn nheo vậy nè dạ. cái này anh cũng già vậy chứ chắc mày không già à? ừ, anh già trước em ngoài ở đây khỏe không nói con nghe coi có gì đâu mệt chứ giờ nằm ăn xong rồi ngủ không à hả à. có quậy không có gì khó ngoại có ga bánh xong nữa không gì có ga bánh xong nữa không <laughs> không hết ga luôn hả không ngoại là không có tim nha cô chú anh chị tại vì ngoại có bệnh nền với lớn tuổi rồi không có tim sợ chịu không nổi thuốc đâu dập chết luôn á ngước ngước lên ra ngoài đó <laughs> nghe răng coi, coi còn răng răng nào không <laughs> cười cái coi giờ nè ngoại à, nó nói nè chào các đồng chí giùm con nè ngoại ngoại ngoại ơi à. <laughs> rồi chào các đồng chí giùm con ơi xin chào đồng chí có chút sức khỏe hay không tết tới rồi nè dạ rồi à, ông có chúc các cô chú anh chị á những à, cô chú mà lúc trước giờ á à, luôn quan tâm á và cũng luôn theo dõi tình hình của ngoại á của mấy năm nay á lúc chúc sức khỏe ai không này tụi tí đó ngoại tụi tí dạ con biết rồi con biết con cái khó quá rồi sáng giờ ăn gì rồi nói con nghe ơi dạ hai con sữa uống trời có sữa hả kế bên cái tay kìa nè thọc xuống bên à, tay à, bên đây nè đó bên... ê đổ rồi rồi uống hết đi rồi uống nữa thì khui tiếp ngoài lớn tuổi mà ăn đồ ngọt nhiều nó bị kéo đà gì có vụ đó nữa hả từ từ thôi từ từ <coughs> ăn bắp rồi đấy không dạ được rồi cô bảy đâu đâu mấy đứa đột xuất về mới có đồ ăn nhiều <laughs> dạ cảm ơn chị à, Long Kim cảm ơn à, chị à, Lâm Tuyết Hà nhé từ từ thôi hồi ho đó đang mưa hay gì liền mà mua được phải chạy thôi ngày nào cũng tắm hay là mấy ngày mới tắm lần ngoài sao vậy từ từ uống thôi trời ơi thả đánh bom rồi trời ơi ăn ăn quất hai cái bánh vô uống sữa vô đánh bom rồi mới là một cái ượt trời ơi ở luôn không xong rồi nói mít báo thương cho bà hai ăn cái gì bà hai ăn cũng được hết trơn dạ cô bảy ơi đây sẵn đây uh, cô bảy ơi cô bảy đây kêu cô bảy vô con gửi uh, tiền cho cô bảy nè để uh, tết này uh, mình uh, mua đồ rồi với lại uh, cho ngoại ăn hàng ngày á. bây giờ đừng nói mình cầu bác cho mua đồ bận chơi gì có đó, đồ mới đó đồ của ngoại đang bận là đồ mới luôn á dạ chào chị chị à, Tam Quỳnh nhé chào chị Kim Ngân nhé hết rồi <laughs> lắc vâng. hết, rồi chú làm mấy gà có đi bán cái số như là hoa nghỉ rồi nghỉ rồi nghỉ luôn rồi, hả chú ừ. đủ đã ha bé đó là cháu ngoại hay cháu nội à vậy không vậy là cháu ngoại hả cháu ngoại của cô bảy hả ừ. <laughs> nay cậu mình mấy mưa con ơi cậu nay cậu mấy mưa rồi con hả ừ. con tám tám năm nay con 34 35 à năm nay năm tam tay nè dạ. <laughs> thiệt năm nay con dạ, xui lắm luôn á ừ thấy khỏe quá ha dạ thấy khỏe khỏe chứ cũng hơi mệt mệt ngoại ơi vô đây tôi con ờ, gửi tiền ờ, hỗ trợ cô bảy để ờ, cô bảy mua đồ gì đó trong nhà tết với lại cúng kiến cho ba mẹ của ngoại luôn đây nè ra sao ngoại đi cô bảy sẵn rồi không ờ bước bước lên được không ờ, bước lên đi làm dạ, sao Liên cầm bóng đèn này để cho nó lấy lén sáng rồi ừ. Ngồi đang qua đấy Ừ, xích xuống, xuống, xuống, xuống đây nè Ừ, ừ xuống thì nó ăn sáng nó đủ Cười rồi kìa ừ. ừ. Là hồi tháng ờ, tháng ờ, tháng 12 á, bữa năm tây tháng 12 con có ghé thăm một lần là cách đây 40 ờ, ngày. 42 ngày chính xác luôn. Và ở clip phần thứ 40 41 thì quỹ của ngoại là còn là 17 triệu. Thì bây giờ Tết con cũng uh, chưa biết là gửi nhiêu để cho cô bảy để cho ngoại ăn tết nhưng mà thôi tại quỹ ngoại còn ít rồi giờ mình tiết kiệm lại ừ. thì giờ con gửi thêm ờ, nhiêu, con dạ con gửi 3 triệu nha à. là con giữ của ngoại bạn gì bạn gì ông nội ông nội ơi bạn gì bị gớt mạng bị gớt mạng ơi thôi ông nội ơi ông nội đừng định ông nội ơi à, thương không chơi nịnh nịnh thôi đừng nịnh luôn ơi không tôi không có nịnh nại không ưa tôi đừng nịnh luôn thương hung chơi ha ờ không ưa chữ tao ta hoài đừng nịnh à, cô chú anh chị lại dùm phước nha do bị uh, rớt mạng đó à. à, vậy là đó là con uh, con gửi 3 triệu lúc trước là con uh, còn giữ uh, 17 thì giờ mình gửi 3 thì tất nhiên nó sẽ còn 14 tại do quỹ của ngoại còn cũng ít bởi vậy mình cứ từ từ gửi nhiều dạ. quá rồi giờ mình gói ghém lại thôi dạ. rồi chừng nào mà hết nữa thì tính tiếp thì bây giờ chỉ là cơm nước ngoại ăn uống rồi mình hồi đó là cho ăn ngoài ăn thì nó hơi khá khá chút dạ rồi mình ờ, giờ mình nhín nhín lại thì mình, như hồi đó mua tép rồi có canxi rồi dạ. Ờ, cho ăn cũng nói chung là một ngày ờ, tính ra 3 triệu là ngày trăm ngàn ngoại ăn ra là có thể là mua đồ ăn là ngon luôn á là có thể là cô bảy chú lào ăn kịp được luôn chứ ờ, cũng không có ít đâu tại cái này là cũng là chỉ là gửi hỗ trợ phụ thêm thôi cho cô bảy chăm sóc ngoại chứ uh, nếu tính uh, thẳng ra là cô bảy cũng là em dâu của ngoại thì uh, mình có gì mình ăn nấy nếu mà hết tiền thôi còn giờ thì có được sự hỗ trợ còn quỹ thì có nhiêu mình dùng nhiêu cô bảy cũng tép có tép thì nói chung là tép thịt đồ thì giờ cũng không có ừ. không không có nhiêu đâu 100 ngàn ngày là con nghĩ là dư sức ăn á nhưng á mình sống á cô bảy nói con nghe mình nghèo quen rồi dạ. chứ không phải là sống cao kỳ gì đâu chỉ là sợ thuốc men này nọ à, đúng rồi mình, uh, ấy đủ thứ hết trơn á dạ như trong cái này mình gói ghém là khi bệnh hoạn hữu sự này kia nọ nó rồi à, mình đi mua chịu mua đựng mình trả trước ăn trước trả sau thì nó nó rồi nó cũng rồi chứ không phải là là cô bảy nói cái gì dạ ờ ừ, chứ không phải là cô bảy nói ít nhiều không có dạ con biết mà nhưng mà con giải thích cho cô bảy hiểu gì ừ. đó ừ. nếu cô bảy mà so sánh là cô bảy không cái tầm bà về để đi đâu dạ mà để cho người ta là là chửi cô bảy mà cho người ta quánh mà tới giờ ta chưa đền tiền thuốc cho mày ăn con bảy nữa đó dạ nuôi bà cái không tốt vậy là được rồi thấy ngoại à. giờ vậy với này là ổn rồi cũng ờ, hai năm mấy ba năm rồi ừ nó nói nó quay lên cộng đồng mạng coi lấy à, lấy gì cho bà già này ăn nó ăn cướp tiếng à con biết làm gì họ rồi thôi vậy uh, con xin phép con về nha nãy giờ mấy giờ liêm coi mấy giờ thôi chưa có về được đâu à, bốn giờ bốn bốn bốn mươi hả thôi con không ăn cơm đâu đi. thôi thôi con về đường xa lắm rồi mưa nữa vì đường xa ướt mưa đó ghê lắm vì đường xa ướt mưa chạy đi vòng vòng về dưới rồi ướt hết luôn sao rồi mà, nguy hiểm mà, nữa mà hồi đó tới giờ là ờ. là, là Ủa? con à, cô bảy nói với con thiên hạ chỉ là dành ăn với với cô bảy thôi chứ ngoài ra con đừng có sợ cái chuyện đó không có ý con nói là con con đi con chạy về dưới con đâu sợ ai đâu là tranh chấp mà là là đánh đập cô bảy gì thôi chứ còn ngoài ra là cô bảy đâu có làm gì họ đâu trời ơi cô bảy đừng nghĩ ờ. sâu quá con không có nghĩ gì chân á tại con nói con ghé con thăm rồi là ờ, vậy là thấy ngoại ổn là được rồi con không có ăn cơm đâu tại vì bốn mấy năm giờ rồi tụi con về dưới là hai tiếng gần 7 tiếng ở quên ở lộn gần 7 giờ mới về tới dưới là đường rồi mưa nữa giờ tranh thủ còn băng ở trong đây nó xa bây giờ bây giờ thì không mưa nhưng mà lỡ hồi ngồi chút xíu rồi nó mưa bây giờ cô bảy mới bắt cơm lên nữa đâu cơm cô bảy cho mấy đứa nó làm sẵn hết trơn rồi thôi trời ơi cô bảy ăn miếng cơm đi cô ba nữa lâu dữ lắm rồi con không ăn cơm cô bảy cô cô bảy thì giờ bới cho ngoại ăn đi cho ngoại bới cho ngoại ăn được rồi mừng lắm rồi rồi ở đường xá xa xôi rồi có hai trao lặn lội ngoại đó bụng chưa ăn cơm nè ngủ quá ngoại ngoại nè ngủ quá gì vậy ngồi ngủ gục luôn hả gì ngồi ngủ gục luôn hay gì ngoại ngủ gục luôn hay vậy sống ngủ gục đang lên sóng live chim rồi nằm ngủ luôn hả chốt đơn chưa nè chốt đơn chưa ngủ vậy rồi đang qua đấy bây giờ cào chút đi cào chút chút đi chút uh, ờ, dạ. chút tết đi nên cầu chút mấy cậu thẻ mạnh dạ rồi mạnh thường quân bà con cả hai giới đều Đây, quan tâm giờ luôn. nó nó nó, nó à. dạ câu quá dài quá dài quá nhớ không nổi đâu cái này cái gì cái hộp sữa thôi giờ ờ, bữa khác đi bữa khác đi rồi con ăn sau giờ, giờ con phải chạy về đây nè bữa khác trời ơi làm như con làm như con chưa có dịp bữa khác con sẽ dặn trước cô bảy có dỗ bánh xèo bánh khọt rồi cô cháu mình ăn chứ giờ con phải chạy về chạy về dưới tối nữa thiệt đường xa nó ướt mưa lắm rồi không có ai đưa con về nữa có thằng liêm đưa à trời ơi địch nữa rồi trời ơi thả bom nữa gì địch hoài vô ngoài địch à. cuối muốn chết vậy địch hoài luôn á chạy ừ. ăn hai cái bánh hộp sữa vô địch hoài rồi có nghe mùi thúi không ngoại không địch mới khổ à. tại sao địch là sao địch là khỏe trong mình à địch là khỏe trong mình nha đó nếu mà vợ của Phước có coi livestream nhớ nha địch là còn khỏe trong mình bởi vậy cứ gán rồi mình phải hưởng thụ cái ờ, cái gì gọi là cái, cái, cái điều là, báo sức khỏe ờ, hả? Ờ, cái điều báo sức khỏe. Ba ỉa ba ba dục cái phải tận hưởng. Cái ba chai chai vậy nè, các cô nói ỉa. Bởi vì gia đình nào á mà có chồng hay có vợ mà đánh gấm địch hàng ngày á mình đừng có chê, đừng có trách là tất nhiên là sức khỏe họ rất là tốt bởi vậy mình phải tận hưởng cái mùi đó để chừng nữa họ yếu rồi không có thời gian mà để địch đâu <laughs> phải không ngoại đúng không phải không ngoại ngoại ơi ờ. vậy là địch là còn khỏe phải không khỏe lắm khỏe lắm với địch phải không ờ. đó thôi vậy nha vậy nha thôi vậy phước xin ờ, kính chào cô dạ, chú anh chị và các bạn nha uống nước thôi uống nước thôi con không ăn đâu thiệt khoan khoan khoan rồi thôi vậy một lần nữa phước để thang từ từ anh xin chấm hình đó à, phước xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại à, vào à, clip sau thông ngoại chắc qua tết phước mới quay trở lại rồi tại vì cái livestream này là nó bị gián đoạn hồi nãy đó nên ai muốn biết đầu câu chuyện như thế nào thì mình có thể xem lại nha và phước xin nói luôn là hôm nay là 17 tây à, tháng 1 à, năm 2022 quỹ của ngoại sau phần 42 à, Phước còn giữ là 14 triệu qua Tết tính tiếp rồi bye bye bạn gặp lại bye bye ngoại ơi ngoại ơi ngoại ơi bye. bye nè giơ tay bye bye con cái à gì bye bye chứ phải vỗ tay thôi vỗ luôn rồi giống như rồi hai bàn tay của em